Một sản phẩm bình nước nóng với ưu điểm vượt trội về tiết kiệm điện năng và độ an toàn. Với công nghệ hiện đại lần đầu tiên ứng dụng tại Việt Nam, bình nước nóng cao cấp Rossi của tập đoàn Tân Á Đại Thành không chỉ đem tới cho người tiêu dùng trong nước sản phẩm chất lượng quốc tế mà còn góp phần nâng tầm doanh nghiệp. Tân Á Đại Thành là doanh nghiệp đã 4 lần liên tiếp có sản phẩm được chứng nhận là thương hiệu quốc gia, khẳng định uy tín và sức cạnh tranh của một nhà cung cấp giải pháp tổng thể về nước hàng đầu của Việt Nam. Những năm gần đây, bình nước nóng là vật dụng rất phổ biến trong các gia đình. Điều này đã khiến cho thị trường bình nước nóng lại càng trở nên khốc liệt khi có sự tham gia của cả doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài. Còn người tiêu dùng cũng có nhiều lựa chọn nên đòi hỏi về chất lượng ngày càng cao. Nhà đang xây nhà mà cũng đang đến giai đoạn mà hoàn thiện cũng đang cần đến bình nước nóng nhưng muốn quan tâm cái đấy, đấy. Mà được cái là ờ, theo tôi được biết thì khi sản phẩm của Tân Á Đại Thành là một trong những sản phẩm rất uy tín và có thương hiệu lâu lâu lâu nay rồi và đồng thời là có cái sản lượng bán rất tốt mọi người rất là tín nhiệm tôi cũng muốn mua để mà sử dụng cho gia đình để có được niềm tin của người tiêu dùng chất lượng luôn là tôn chỉ mục đích của tập đoàn Tân Á Đại Thành ngay từ những ngày đầu thành lập để duy trì và không ngừng cải tiến chất lượng toàn bộ dây chuyền công nghệ và thiết bị máy móc được đơn vị nhập khẩu từ châu Âu bình nước nóng Rossi có ưu điểm vượt trội là tiết kiệm 15% điện năng so với sản phẩm cùng loại trên thị trường đạt mức an toàn theo tiêu chuẩn châu Âu nhưng có giá thành rất cạnh tranh. Và với dây chuyền này thì chúng tôi đang sử dụng công nghệ tiên tiến nhất là phun ờ, men tĩnh điện đa điểm. Nó tạo ra cái lớp màng bám dính men và ờ, lớp thép ờ, tạo nên độ vững chắc. Và ngoài ra thì nó tạo ra một cái cơ chế là xúc sang giảm bình. đây là một trong những cái công nghệ mà hầu như là là là các sản phẩm cái chưa có và như vậy nó giúp cho cái quá trình mà giảm thiểu cái thời gian bảo trì bảo dưỡng cái ruột bình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 châu Âu và Bắc Mỹ. Luôn coi trọng đầu tư nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, mang lại những giá trị tốt nhất cho người sử dụng, bình nước nóng Proxy đã giành được sự tin tưởng và là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt. Đây cũng chính là sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia nhờ đáp ứng không chỉ chất lượng vượt trội mà còn khẳng định năng lực tiên phong của một doanh nghiệp Việt. Với cái ưu, ưu thế là 4 lần liên tiếp và Tân An Thành đạt cái thương hiệu uh, quốc gia thì đây là một trong những cái lợi thế rất lớn đối với lại doanh nghiệp. À, điển hình là à, tất cả khi nói đến các sản phẩm như là bồn inox hay bồn nhựa hay là bình nước nóng hay là sen vòi hay chậu rửa thì người tiêu dùng đều nghĩ đến thương hiệu của Thời Đại Thành. Thì đây là một trong những cái mà cái thương hiệu quốc gia nó lan tỏa đến cái người tiêu dùng và được người tiêu dùng tin dùng. Với tầm nhìn chiến lược là trở thành tập đoàn đa quốc gia, dẫn đầu trong sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước Tân Á Đại Thành luôn tiên phong trong đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, đồng thời theo đuổi sự phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội. Đây cũng chính là giải pháp giúp cho đơn vị giữ vững và phát huy hơn nữa những giá trị cốt lõi của chương trình thương hiệu quốc gia là chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong.